ở trong à, hang đá hay là trong à, hang nước lửa hoặc là mấy cái bờ đá mà người ta thường à, chắc để làm cái kè để rụng ấy Ờ, xong cái đó ví dụ mùa hè là mùa sinh sản của nó là ban đêm tầm 6 ờ, 7 giờ nó sẽ mò ra biển để, để trứng dưới biển và trứng nở thì sẽ bò lên ờ, bờ lại và ở trong hang đá là cái màu nó nó cũng như đang gian đó đó giống thì màu nước lửa cho nên cái địch khó phát hiện ờ, thường thì của đá nó ăn một số thức ăn như là lá cây hoặc là bắp hoặc là hành hoặc là một số cái loại rong rêu dính gần biển nó cũng vẫn ăn và giá cô bán cho du khách thì từ ờ, dao động từ năm trăm rưỡi đến sáu trăm nghìn quý. Ừ, thì ví dụ cô này thì mùa hè nó rất là nhiều. Thì ví dụ một số con cô mà đẻ xong là mình phải bắt. Còn nó chưa đẻ thì mình thả ra để nó để trứng ấy ví dụ con cua ờ, mà đang có trứng thì ở dưới cái yếm của nó nó nó xè ra một buồng trứng như là kiểu như tôm nó nó mang theo mình bắt những con mà chơi đá với lại những con cua đực ấy. Thì, ờ, ví dụ bằng đêm thì mình, hôm nào rảnh thì mình đi bắt thôi với lại ờ, ví dụ hôm nào mà ít thì được khoảng nửa ký hoặc là nếu mà hôm nào nhiều thì được hơn một ký hoặc hai ký cơ